Chào toàn thể anh em mọi miền Bắc Trung Nam nhé Thì à, ngay ngày hôm nay thì Tuấn muốn giới thiệu đến cho anh em đó là bộ kính nhấp tròng Nhìn xuyên qua bài à, Kính năm 2022 mới nhất Thì như ở trên màn hình em anh em thấy đấy Đây là cái à, bộ kính nhấp tròng mà à, à, mình muốn giới thiệu đến cho anh em đó là bộ kính Mỹ nhá Kính Mỹ, kính nhấp tròng đây là kính Mỹ nhá Thì à, bộ kính nhấp tròng nó gồm có những cái gì thì à, mình giới thiệu cho anh em luôn giới thiệu sơ qua về cho anh em như ở trên màn hình anh em thấy đấy đây đúng không đây bộ kính này bộ kính như này đúng không nó gồm có hai cái lọ nước để anh em để à, kính vào trong này đây này mình mở ra mình giới thiệu này. đây thứ nhất là một nọ nước như này đấy, một nọ nó sẽ đựng một cái mắt kính trong ở trong đó cái miếng miếng ở trong đấy thì anh em là mua thì anh em gồm có hai cái này đấy, gọi là mắt nen hay gọi là kính áp tròng kính thì có thể nhìn xuyên bài nhé đây hộp kính gỗ này make in usa này là anh em nhìn rõ nhé thì cái lọ này là cái lọ rửa hai cái mắt kính này khi anh em đeo vào đi chơi thì kính này á, thì anh em đeo vào đánh là rất hiệu quả còn cái miếng nhựa này á, là khi đi chơi anh em cho hai cái mắt kính vào đây hai mắt kính vào đây là anh em mang theo mang theo thì khi ở nhà anh em đổ anh em đeo vào mang cái này thì vào toilet anh em thay hay gì đấy anh em đánh thì kính ấp tròng này đã nhìn xuyên qua bài nha anh em nhé xuyên bài đấy thì mình muốn giới thiệu đến cho anh em biết bộ kính này hôm nay mình thử cho anh em luôn cho anh em thấy cái bộ kính này nó có nó như thế nào nhá đây mình à, bỏ bộ kính ra ngoài nhá thì à, như ở trên màn hình anh em thấy đúng không bộ bài này bộ bài đây thì hoàn toàn bình thường bình thường chưa cho kính áp tròng vào ạ đó, chưa cho chính kính áp tròng vào ạ thì nó là bộ bài bình thường đây đúng không anh em không thể biết cái con gì con gì hết bộ bài hoàn toàn bình thường anh em chơi bài cào bài liêng Đấy, cào liêng vỏng hay là chơi bất cứ gì anh em đánh bài ngửa và người ta đánh bài úp Đấy. anh em đánh bài ngửa người ta đánh bài úp thì à, đây mình sẽ à, à đây mình giới thiệu qua luôn đây là cái miếng kính thử nhá miếng kính thử Đấy, miếng kính này kính thử nó dày cực kỳ dày này thì anh em thử thì à, có nghĩa đây là mình thử mình quay quay cho anh em xem thôi bây giờ ví dụ như bộ bộ bài bình thường như anh em không bao giờ biết được con gì con gì đúng không không bao giờ anh em nhận biết được ra con gì con gì ví dụ chia bài uh, cào như này đó chia bốn con như này anh em không bao giờ biết bài người ta được đó nhưng mà khi anh em chia như này anh em bộ kính vào á, là anh em biết từng con từng con anh em đánh bài ngửa người ta đánh bài úp như vậy là anh em hiểu rồi ngửa và úp đây giờ ví dụ mình giải những cái con này ra anh em có nhìn thấy không không bao giờ nhìn thấy được đúng không không bao giờ biết con gì con gì ở trong đây nhưng khi cho cái miếng kính ờ, thử lại vào này qua cái màn hình ờ, camera anh em thấy luôn là, là anh em ấy anh em thấy luôn không kia con ca này ở dưới là con ca này bây giờ mình ờ, hạ thấp hạ thấp xuống mình thử cho anh em thấy nhá không chẳng cần hạ thấp đâu đó đây như này để lên cái miếng kính thử để anh em thấy này anh em thấy không con ở giữa là con ca con ca mình sẽ lật lên cho anh em thấy nhé từng con một đây này nó quay nó hơi à, như này đúng không anh em theo đấy, à, cái con ca này anh em theo nhìn nhìn rõ từng con một đây để để để, để, để bài lên gần cái kính anh em thấy chữ thập này là con 10 anh em theo con 10 này anh em không? khi đi chơi anh em đeo cái kính vào nhìn cực kỳ rõ luôn con 9 này con 6 đấy con 9 nó móc khóa con 8 này anh em ạ đấy nha anh em để kính này con 8 này nhìn rõ không Đấy, nhìn xa nhìn rõ con 8 không 8 thì anh em biết luôn cả chất cả chất luôn đấy đây đây là mình à, đang quay ở trên này nó hơi cao anh em nhìn thấy con di không di chuồn không đó di di chuồn di rô thì anh em à, phân biệt được từng con gì con gì luôn thì khi đeo cái bộ kính này vào anh em sẽ nhìn thấy hết kính này thì anh em đeo dự cực kỳ trong nhá cực kỳ trong nhá đấy, bộ bài như này bây giờ mình cho cái camera thấp lại thấp lại cho anh em dễ nhìn Đây, anh em ờ, cực kỳ dễ nhìn luôn đấy nhá khi anh em nào mua hàng anh em cần liên hệ mình qua cái số điện thoại ở trên màn hình đấy 0985 7344 đây mình để thấp lại mình để cái miếng kính này là cho anh em thấy luôn này từng con một ở trên bộ bài này luôn đúng không Đấy, bài bộ bài bình thường như này thì anh em không hề biết con gì con gì đúng không không bao giờ anh em biết được cái con gì con gì mà khi anh em lắp cái miếng kính vào anh em thấy hết này này có chín này em thấy không đây là con 9 này không đây con 5 này rõ chưa đây con 7 này đó không đây con 2 này đấy thì anh em đánh bài ngửa lên 9 này gì này không anh em đánh bài ngửa người ta đánh bài úp liệu ờ, anh em có thắng được không hoàn toàn chiến thắng ở trong cuộc chơi vậy thì clip này Tuấn muốn giới thiệu cho anh em là cái bộ kính áp tròng để anh em đánh bài này bộ kính áp tròng đánh bài thì ờ, mình đánh bài ngửa người ta đánh bài úp đấy bài thì nhà mình có tất cả các loại bài ở trên thị trường Việt Nam bài tạp hóa có loại nào mình có loại đó anh em nhé tạp hóa có bài nào mình có loại đó vậy thì clip này chúc cho anh em luôn luôn thành công với bộ môn bài lá